trên đời này không thể không bị xúc phạm. Việc tức giận khi bị xúc phạm là điều bình thường, nhưng lúc này là lúc dễ dàng nhất để vạch trần bản chất của một người, cũng như trình độ học vấn và nhân phẩm của một con người. Để xem tính cách và phẩm chất của một người không phải là cách anh ta đối xử với người khác tốt khi đang vui vẻ, mà là cách anh ta đối xử với người khác như thế nào khi đang tức giận. Khi tức giận sẽ thấy rõ sự giáo dục của một người khi tức giận, người ta thường mất đi ý thức và khả năng kiểm soát, khả năng che giấu bản thân. Vì vậy, khi tức giận, bạn có thể nhìn thấy rõ sự tự chủ và phẩm chất thực sự của một người. Những người phớt lờ cảm xúc của người khác khi họ tức giận thường là những người kém học thức nhất và không đủ tố chất nhất. Khi tức giận, dường như cả thế giới đang nợ họ tiền, thậm chí còn trút giận lên những người không liên quan. Từ không có chuyện cũng thành có chuyện Rồi thích lấy chuyện cũ ra nói Hành vi như vậy sẽ chỉ khiến những người nhìn thấy liền muốn tránh xa anh ta ra Nhìn người là nhìn lúc người đó tức giận sẽ trông như thế nào Chỉ có lúc đó những gì được ẩn giấu sẽ hiện hình ra hết Người không có giáo dưỡng lúc tức giận liền dùng nắm đấm đánh người khác Nếu không sẽ không chịu hạ được cái khẩu khí Khi tức giận mặt liền biến sắc nhân phẩm của một người đâu rồi. Một người tốt thì trong tâm luôn có người khác, ngay cả khi bị xúc phạm, họ sẽ lượng thứ cho tình cảnh của đối phương và tìm cách thích hợp để câu thông. Tuy nhiên, những người có đức tính kém thì lại khác, họ trực tiếp nổi trận khiến mâu thuẫn ngày càng leo thang. Bạch Ẩn là một thiền sư nổi tiếng ở Nhật Bản, có một võ sĩ tên là Tính Trọng. Một hôm đến chùa xin thiền sư Bạch Ẩn cho lời khuyên tôi đã đọc nhiều tác phẩm kinh điển đều nói rằng có thiên đường và địa ngục. Xin Ngài hãy nói cho tôi biết thực sự có địa ngục và thiên đường không? Không nhấc mắt, thiền sư hỏi lại, ngươi làm gì? Tính trọng đáp, võ sĩ. Ngươi là võ sĩ. Thiền sư khinh thường nói, vì chủ nhân nào không có đầu óc, lại bảo một người luộn thuộn, đầu chuột, giống như kẻ ăn mày thế này bảo vệ. Đối với một võ sĩ, danh tiếng còn hơn cả mạng sống mà tính trọng được coi là một võ sĩ samurai nổi tiếng, sao có thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Cạch một tiếng, anh ta rút kiếm từ thắt lưng và định chém vào cổ thiền sư. Chỉ thấy thiền sư đang ngồi vững vàng trên tấm nệm và điềm nhiên nói cửa địa ngục mở ra từ đây. Anh nghe vậy thì giật mình toát mồ hôi lạnh, vội vàng vứt kiếm, quỳ xuống xin lỗi thiền sư. Thiền sư mỉm cười và nói cửa thiên đường mở ra từ đây những người khi tức giận liền trở nên hẹp hòi chỉ nghĩ đến mình chứ không nghĩ đến người khác những người như vậy có tính phù phiếm mạnh mẽ và xu hướng bạo lực rõ ràng và họ luôn hy vọng đạt được lòng tự trọng kém của mình bằng cách chế ngự người khác. Nếu Samrai tính trọng không được thiền sư điểm hóa, chắc chắn anh ta sẽ phải chịu thiệt hại rất nhiều vì tính nóng nảy của mình. Người được giáo dục tốt khi tức giận sẽ không có tính xấu Nhân phẩm con người không thể nhìn thấy cũng không chạm vào được Nhưng bạn chắc chắn có thể cảm nhận nó một cách sâu sắc Những người có thể duy trì sự tu dưỡng bản thân khi họ tức giận thường không quá tệ về nhân phẩm Bởi vì họ có thể giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh Họ sẽ không mất đi đạo đức và tu dưỡng cơ bản của mình Họ sẽ không tức giận và mắng chửi lớn tiếng ở ngoài đường như một phụ nữ điêu ngoa. Khi đang tức giận, cũng không nên ích kỷ chỉ biết giải tỏa cảm xúc của mình. Người như vậy đáng tham gia một đời. Một người được giáo dục thực sự có thể duy trì những phẩm chất cơ bản bất kể anh ta có tức giận hay không. Dù có tức giận cũng không nóng nảy chửi bới, nói lời ác ngữ với nhau. Tính cách của một số người chỉ là ngụy tạo khi gió lặng, Tính cách của một số người luôn là chân thật, dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi tức giận vẫn có là một người tu dưỡng, loại người này thuộc về người thông minh, cũng là người chính trực nhất. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Người vận khí xấu thường có ba khuyết điểm này Những người gặp vận rủi thường không phải thiếu cơm, ăn áo mặc mà là lòng tham của họ không biết đủ vì lợi ích bản thân mà họ đi hại người khác, làm những việc thất đức và cuối cùng phải nhận quả báo xấu. Hoa không trăm ngày đẹp, người chẳng ngàn ngày vui. Đời người luôn có những thăng trầm, lúc gặp vận may mắn lúc lại xui xẻo, chúng không phải luôn bất biến mà luôn có những đổi thay. Trong quốc ngữ có kể về một câu chuyện lịch sử, Chu Lệ Vương lên ngôi. Đây là một việc vui, ai ai cũng vui mừng. Thế nhưng Chu Lệ Vương không hiểu một đạo lý rằng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, mà bỏ bê không quan tâm tới cuộc sống của người dân. Đại thần Thiệu Mục Công nói, cuộc sống của người dân rất khổ và họ không thể chịu đựng được hành vi của ngài nữa. Chu Lệ Vương cho rằng Thiệu Mục Công bắn tiếng đe dọa đã phái người ra phố nghe ngóng, hãy phát hiện có người chỉ trích vua thì sẽ trừng trị ngay. Chẳng mấy chốc Tất cả mọi người đều sợ hãi không ai dám nói, chỉ có thể dùng ánh mắt giao tiếp và biểu lộ cảm xúc. Thiệu Mục Công nói, Ngài đang chặn miệng của bách tính, còn khó hơn là ngăn chặn nước lũ. Nếu Ngài không chú ý nạo vét khơi thông, sẽ càng nhanh vỡ đê. Ba năm sau, Chu Lệ Vương bị quyền lực và bị lưu đày đi nơi khác. Từ khi may mắn lên ngôi đến khi mất tất cả, Chu Lệ Vương liên tiếp mắc phải ba khuyết điểm Lấy lịch sử làm tấm gương soi, không khó để nhận thấy những người gặp vận đen thường có nét tương đồng với vị vua này và cần phải sám hối một cách nghiêm túc. Quyết điểm đầu tiên đó là ý mạnh hiếp yếu và không biết cách thể hiện sự khiêm tốn. Người hướng tới nơi cao, nước chảy chỗ trũng. Mọi người ai cũng đều muốn có thể đứng ở chỗ cao. Một mặt, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra những ngọn núi và khung cảnh xa xôi khi ở trên cao – đây là một toàn cảnh lớn, một mặt, bạn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn. Thời xưa, quan cao và bóng lộc dày luôn có mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, rất ít người thực sự hiểu được đạo lý của cao xứ bất thắng hàng, càng ở trên cao càng cô đơn, lạnh lẽo. Họ không biết rằng những người đứng ở trên cao thực sự phải rất thận trọng như đang đi trên lớp băng mỏng. Có người đã nói, lên tới đỉnh núi mới thấy rằng con đường sai chỉ cách con đường đúng đắn có vài bước chân. Nơi có phong cảnh đẹp vô cùng giống như con dao hai lưỡi, một lưỡi hướng về phía người khác, còn lưỡi kia hướng vào chính bản thân. Nếu cố chấp làm tổn thương người khác và không hiểu được lưỡi dao cũng hướng vào trong, chính là đang ức hiếp người khác. Chu Lệ Vương khống chế từng lời nói hành động của dân chúng, còn Đắc Thắng cho rằng ta đã chặn đứng được những phỉ bán, không kẻ nào dám nói gì nữa. Trong bất kỳ thời kỳ nào, người mạnh nhưng sẽ luôn có người mạnh hơn. Sức mạnh lớn nhất không thuộc về một người, mà thuộc về đại chúng. Năm đó, Lý Tự Thành giơ tay lên là được đám đông vây quanh, Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa vũ trang đã có vô số người hưởng ứng. Kẻ yếu đoàn kết với nhau, bề ngoài thì khiêm tốn như bầy kiến, nhưng bờ đê ngàn dặm lại bị phá bởi tổ kiến. Khi một người lâm vào mạc vận, thường là vì người này quá coi trọng bản thân và xem thường người khác. Nhân sinh như bèo trôi, mất đi cơ sở nền móng, chỉ cần một con sóng lớn ập đến, nó sẽ bị lật úp, gặp trận gió lớn sẽ bị nghiêng lệch siêu vẹo. Chèn ép người khác dễ kết thù với người khác, hơn nữa đó còn là biểu hiện của phẩm chất đạo đức rất kém. Thứ hai, khư khư theo ý mình không nghe lời khuyên của người khác. Trên thực tế, xung quanh Chu Lệ Vương không thiếu những người tài đức vẹn toàn, nhưng ông lại chỉ khư khư theo ý mình mà không nghe bất cứ lời khuyên nào. Một cựu thần tên là Phạm Bá, bất chấp sự an nguy của bản thân, đã viết một bài thơ, bản. Ý tứ bài thơ nói rằng trời đang trừng phạt kẻ vui mừng mù quáng. Lão thần một lòng thành ý, nhưng lại bị coi là lão già hồ đồ, lại còn bị chế giễu, Thật sự không có cách nào chữa được bệnh như vậy nữa Trí huệ của một người là có hạn Trí huệ của nhiều người là vô hạn Nếu coi trí tuệ cá nhân là đạo lý tối cao Thì ngược lại đó lại là thiếu sót phiến diện Ví dụ, vào năm Hy Công thứ 32 Vua Tần muốn tấn công nước Trịnh các đại thần xung quanh ông đã khóc và cầu xin ông không nên hao tổn quân sĩ đi viễn chinh. Ông không nghe Cuối cùng quân của Tần bị nước Trịnh đánh bại Trên đường trở về Còn bị nước Tấn bắt Mạnh Minh Và ba tướng khác làm tù binh Một người đi sai hướng và kiên quyết đi tiếp Tinh thần thì đáng khen ngợi Nhưng càng đi xa Thì càng gặp nhiều xui xẻo những người có thể nắm bắt vận may chắc chắn sẽ có thể kịp thời ngăn chặn những tổn hại tại các điểm ngoặt và mịt mù, họ biết dừng lại. Còn người không phải bậc thánh hiền Ai mà chẳng có sai lầm, ngay cả thần tiên trên trời cũng có thể mắc sai lầm nữa là người bình thường. Những người mất bò mới lo làm chuồng, mặc dù đã chịu tổn thất nhưng sau đó biết sửa chữa sai lầm, cuối cùng lại một lần nữa phát triển lớn mạnh trở lại. Thứ ba, tham lam vô độ và liên tục khiến sự việc tồi tệ hơn. Chu Lệ Vương rất tham lam, tìm mọi cách để lấy hết núi rừng, Sông hồ làm của riêng, dân chúng không được vào núi đốn củi, xuống sông bắt cá, không gian sinh tồn của họ ngày càng bị thu nhỏ hơn. Khi một người lấy đi thứ gì đó của người khác, kẻ đó vẫn có thể được tha thứ. Bởi vì rốt cuộc, không ai muốn so tính với kẻ tiểu nhân, chi bằng bớt đi một chuyện cũng là bớt đi được phiền phức. Tuy nhiên, khi tất cả lợi ích của một người bị chiếm đoạt, thì họ nhất định sẽ chiến đấu đến cùng một câu chuyện lịch sử được ghi lại trong hạt Lâm Ngọc Lộ. Vào thời nhà Tống, Trương Quai Nhai thấy viên quan quản kho lấy đồ của công, đã cho thi hành trượng hình. Viên quan không phục và kêu oan, chẳng phải chỉ là một quan tiền thôi ư, sao lại phải như thế? Trương Quai Nhai đặt bút lên và phê vào hồ sơ vụ án, một ngày một đồng, một nghìn ngày một nghìn đồng, dây thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Nếu quan sát kỹ những viên đá dưới mái hiên sẽ thấy chúng bị quanh năm bị nước ngấm vào và có những vết lỗ không bằng phẳng. Những viên đá ở lòng sông ban đầu là những viên đá cao sắc nhọn, nhưng về sau đã biến thành những viên sỏi hình tròn. Những người gặp vận rủi thường không phải thiếu cơm, ăn áo mặc mà là lòng tham của họ không biết đủ. Vì lợi ích bản thân mà họ đi hại người khác, làm những việc thất đức và cuối cùng phải nhận quả báo xấu. Giáo sư nổi tiếng người Hoa, ông Dư Thế Duy từng nói, nghịch cảnh giúp sinh tồn, khủng hoảng nâng cao cảnh giác và cảnh khốn khó kích thích suy nghĩ. Vận rủi không phải là điều bất biến, nếu kiên trì hối lỗi thì mọi việc đều có thể chuyển nguy thành an. Nói chung, cần làm người khiêm tốn, mở mang tâm trí, điều chỉnh tâm thái, học đạo, làm nhiều việc thiện, suy nghĩ chín chắn, vân vân, tất cả đều có thể khiến trí óc minh mẫn, thoát khỏi mê muội. Từ xưa tới nay, họa phúc không tách rời nhau. Những người trí tuệ sẽ luôn biết cách đón nhận và đối đãi với nghịch cảnh. Dù gặp phải chuyện gì, cũng không nên buông trôi bỏ mặt, mà hãy chủ động tìm ra phía sau của tình huống, nhảy thoát ra cục diện ban đầu để nhìn rõ vấn đề. Ta sẽ luôn phát hiện ra khi một cánh cửa khép lại sẽ có cánh cửa khác được mở ra. Làm việc tốt thì vận may tới,